thầy sẽ cùng các em chúng ta sang ví dụ xem như thế nào thầy gọi m là một trung điểm của đoạn thẳng ab các em nhìn nhé thầy gọi m là trung điểm đoạn thẳng ab yêu cầu tính độ dài am và mb bm biết ab bằng 6 rất đơn giản đúng không chúng ta có m là trung điểm ab thì ma bằng mb bằng ab trên hai rồi đúng không vậy chúng ta có m là trung điểm thì ta có am bằng mb bằng ab trên hai tức là bằng 6 trên hai và bằng 3 thôi đúng nào các em nào chúng ta có nhé ví dụ một của thầy nào ví dụ một của thầy thầy có như sau m là trung điểm của đoạn thẳng ab nào vì m là trung điểm m là trung điểm của cái đoạn thẳng ab đoạn thẳng ab vậy thầy đã suy ra thầy sẽ suy ra MA bằng MB và bằng AB trên 2. Đúng chưa? Mà AB của thầy thì bằng 6 cm. Vậy do đó Vậy do đó, do đó là MA bằng MB bằng 6 trên 2 và bằng 3 cm. Ok chưa? đấy rất đơn giản chúng ta giải quyết ví dụ một thôi